chào anh em quay trở lại cái ờ, video của mình nhé thì uh, như mấy video trước ạ mình đã làm hột bầu cua video mấy video trước là mình đã làm những cái hột uh, à, cách làm hướng dẫn cho anh em làm cái hột uh, bầu cua báo dung sáu mặt thì à, cái video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chơi cách đánh cái hột bầu cua sáu mặt làm sao cho nó hiệu quả để anh em có thể vào sòng vào sới anh em chơi à, một cách nó thuận tiện và đẹp nhất để anh em có thể chơi thì cái video này mình hướng dẫn cho anh em à, cách chơi cái hột sáu mặt nhá bây giờ mình lấy cái bút để mình ghi cái công thức của nó lại cho anh em à, cái công thức để anh em có thể à, à đánh làm sao cho nó chuẩn nhất à, trong đấy. thì à, đây mình sẽ lấy công thức của mình sẽ ghi hết các thứ lại cho anh em xem nó cái độ đánh nó chuẩn chỉnh nó như thế nào anh em à, nhớ đăng ký cái anh em à, muốn theo dõi nhiều về bầu cua anh em đăng ký kênh cho mình thì à, đây như mấy cái video trước á, mình đã mình đã hết rồi à, video trước là mình làm à, cách làm hột và vào hột bầu cua sáu mặt thì à, video này video này thì mình hướng dẫn cho anh em cách đánh cách đánh cái hột bầu cua sáu mặt cho nó chuẩn chỉnh nhất thì mình nói luôn nhà mình nhận làm tất cả các loại bầu cua tài xỉu và ở trên thị trường thì nó có cái loại nào mình làm lại đấy nha anh em nhé tất cả luôn bầu cua tài xỉu sóc đĩa thì à, nhà mình đều làm hết sao cho anh em chơi cho nó ok nhu cầu của anh em cho thuận tiện nhất để anh em chơi cái tô về rồi đó, thì uh, bây giờ mình sẽ biết mình đánh uh, cho anh em uh, công thức đánh hột bầu cua tài xỉu này đấy nhá thì à, ngay bây giờ mình sẽ thử đây à, thử tốt nhất là anh em mở cái máy lên đây mình mở ra này anh em lật từng mặt một này đây nhá đây là con nai nai không dung này mình sẽ ghi nai không dung ở đây cho anh em đây bỏ ra đây mình ghi đây cho nó khách quan lai này không dung này nai này bằng này không dung này à, tôm này một ngắn một dài này tôm bằng này một ngắn này ngắn này cộng này một dài này dài này còn à, cua cua một ngắn này cua bằng này một ngắn này bầu hai ngắn này nó đối diện nhau mà hai ngắn này rồi đến uh, con gà cá con cá hai dài này cá này con gà này gà này bằng này một gà này đấy thì uh, theo công thức quy luật như này thì anh em sẽ đánh ờ, cái bộ bầu cua này hoàn toàn chính xác 100% thì đây thì ờ, trên tay mình đang cầm này đây theo cái công thức quy luật như thế này anh em sẽ đánh mình sẽ bỏ công thức quy luật vào đây bây giờ mình lắc thử một con anh em để con này không dùng này Đây nhá thì anh em nào mua chip bầu cua thì anh em liên hệ với mình đây các loại chip bầu cua đây để anh em có thể đánh hàng vâng, sao cho tháng này nhà mình thì rất nhiều chip nhận làm tất cả các loại bồ cua trên thị trường Việt Nam Việt Nam có loại nào thì mình làm loại đó thì anh em liên hệ mình qua các số điện thoại đây 0985 73 tư quý 4 077 433 tư quý 7 gặp nhân viên tư vấn trực tiếp cho anh em đây thì cái này là mình vừa viết theo ờ, công thức đây giờ mình ờ, đánh thử một hộp trước cho anh em còn ờ, cách đánh như nào thì anh em theo dõi đánh thử một hộp trước nhá lắc nhá không dung này anh em không dung nai không dung này vẫn là còn nai này tiếp tục không dung này anh em thấy dung không một cái dài đây một dài thì anh em đánh con gà mở ra nhá gà chính xác chưa thì uh, như một hột nó chính xác đây là mình nắp một hột luôn không dung anh em đánh con nai đó tiếp tục này không dung nhá thì đây, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách đánh này khi anh em đi đánh anh em chỉ cần non một cái hột duy nhất để vào ví dụ như đây một hột này thì ba hột nó vẫn tương ứng như nhau đây mình đặt con nai lên ba hột này nó như nhau luôn thì anh em mua chợ anh em sẽ làm anh em làm hột như thế nào thì anh em à, liên hệ với mình mình sẽ làm theo y chang như anh em đây như thế này trong ba con nai này có một con có đồ chơi thì bây giờ mình lắc thử cho anh em này lắc thử nhiều cái luôn đó hai cái dài hai cái dài anh em đánh cá đây anh em nhìn nhá cá hai dài mở ra cho anh em thấy này cá hai con cá này đó hai con cá anh em thấy không thì nó là rất chuẩn xác cái này là chuẩn xác 100% nhá lúc nào anh em biết chính xác một con ở trong mang tiếp này một cái dài anh em đánh con uh, gà cho mình đúng không một dài anh em đánh gà mở này gà bầu cua anh em thấy không có gà nhá bây giờ lắc tiếp này anh em nhìn này cái đèn này nó chạy này không rung anh em đánh con nai không rung một dài gà này anh em thấy không đánh con gà nha anh em nhá Vậy thì cái clip này á, mình hướng dẫn cho anh em cách đánh cái hột bầu cua sáu mặt làm sao cho hiệu quả nhất thì anh em chỉ cần nòn một hột vô thôi là anh em phải đánh còn cái máy này nó bắt cái hột này 7 cho tới 10 mét anh em đánh à, thoải mái luôn thì cái clip này chúc cho anh em luôn luôn thành công với cái bộ môn bầu cua sáu mặt thì à, thau dĩa nắp hoàn toàn là không có tăng tích nha anh em nhé thau dĩa nắp không có tăng tích chỉ cần nòn một hột vô là ok chào anh em